ngót phải kể thời gian trôi qua khiến cho mọi thứ cứ thế một bông hoa đẹp vạn người muốn hái thân mình có dại chỉ biết ngắm nhìn hoa trách bản thân ta quá đời đâu có như mơ kiếp trước ta đâu có nợ giờ duyên cũng phải mờ <laughs> sống hiền lành như vậy mà Tại sao cũng không yên với các ngươi nữa Oh my god.